Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu sơ lược cái thanh taskbar trong phần mềm Kibikos này. Theo quan điểm cá nhân của mình, là một người mà đã biết dùng các phần mềm như là Revit hay Navisworks hay là SketchUp ấy, thì nếu như mà các kỹ sư QS chưa hề từng dùng các cái phần mềm dựng hình như vậy ấy, thì cái trải nghiệm ban đầu của người dùng sẽ là khá khó khăn do bởi vì họ chưa hiểu hết về các cái nguyên tắc dựng hình và cái nguyên lý chung khi sử dụng các phần mềm dựng hình như thế này nhưng mà không sao Ờ, không thời gian tới thì cái thanh taskbar này sẽ được cải tiến rất là nhiều do sau cái đợt mà mình tham gia cái cuộc thi Beacon Test của cái bên Kivicos này thì ờ, mình có được trao đổi với một số những kỹ sư những người mà đã lập trình ra cái phần mềm Kivicos này thì mấy anh kỹ thuật ở bên Singapore họ nói là họ sẽ cải tiến cái thanh taskbar này để nâng cao cái trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu và người ta sẽ tập trung mạnh vào những cái thao tác và những cái định hướng của kỹ sư QS hay sử dụng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cụ thể. Ờ, các bạn có thể nhìn thấy ở đây là thanh Start Bar này gồm có 7 phần chính. Start, Project Setting, View Model, rồi Identify, Draw, View và Quantity. Chúng ta sẽ đi lần lượt. Đầu tiên là ở mục Start, tức là khi, khi chúng ta mở phần mềm lên là mặc định nó sẽ ra cái cửa sổ Start này. Làm à, chúng ta có thể à, New, đó, mở một cái file mới theo tiêu chuẩn Việt Nam này. Đó. Rồi đặt tên file, chọn đơn vị là metric hay là imperial là met hay là inch đó. Rồi à, chúng ta có thể chọn à, các cái thông số này ở đây hoặc là chúng ta có thể vào phần setting và chỉnh sửa lại sau hoặc là chúng ta có thể open mở một file mà chúng ta một cái dự án mà chúng ta đang làm đó uh, save as hay là close thì cũng giống như các phần mềm khác thôi phần về phần languages thì uh, về mặt ngôn ngữ của cái phần mềm này thì Cubicos hỗ trợ bốn thứ tiếng nhé đó là tiếng Mỹ tiếng Canada tiếng Úc và tiếng Anh và không hỗ trợ tiếng Việt các bạn nhé đó không hỗ trợ tiếng Việt uh, bây giờ tôi sẽ mở cái dự án của chúng ta lên cái dự án Hoa TV này đó thì chúng ta quay lại mục start ở phần unit đó là phần đơn vị ở đây các bạn có thể tùy chỉnh theo đơn vị ờ, in của Mỹ hay là in của Anh hay là hay là đơn vị mét tiêu chuẩn đó ở đây các bạn có thể chọn giữa chọn à, decimal separator và thousand separator đó là cái sự phân biệt dấu chấm với cả dấu phẩy ở trong cái chữ số thập phân thôi đây ở, ở đây nó có preview này nghĩa là dấu chấm hay dấu phẩy thì sẽ phân cách giữa hàng trăm với hàng nghìn đấy hoặc là sẽ phân cách cái chữ số thập phân đó, đó. phần option này thì có một số cái các bạn có thể lưu ý đó là ở mục file thì đó là cái auto shape ở đây các bạn đang để 20 phút thì sẽ ở đây là tôi đang để 20 phút là sẽ nhắc nhở auto shape một lần đó và ở đây chúng ta có cái link file backup cái file backup này chúng ta có thể chọn một cái thư mục mà chúng ta sẽ dùng nó làm cái thư mục backup đó và và các bạn biết là các bạn nhìn đây là file backup của chúng ta sẽ giữ ở đây từ 1 đến 14 ngày chúng ta có được quyền tùy chọn ở đây tôi đang để là file backup chỉ giữ trong vòng 3 ngày thôi nó là element display đó là là cái màu sắc hiển thị của nó và cái độ trong suốt đó. màu sắc hiển thị các bạn có thể tùy chọn một cái màu sắc mà mình muốn cap này là đài cọc này đó các bạn có thể chọn một màu sắc tùy ý mà mình mong muốn rồi là cái phần opacity này là cái phần là nhìn xuyên thấu á là phần trong suốt đấy đó các bạn có thể tùy chọn theo ý mình sau đó là đến phần sau đó là phần entity display cái này nó chỉ là cái hiển thị mặc định ban đầu của các cái cấu kiện thôi tắt hay bật thôi nó không quan trọng lắm draw setting thì đây ai dùng AutoCAD thì đã biết rồi là cái pick box này là cái là kích thước của cái đầu con chuột khi mà ta pick chọn một cái gì đấy ở đây uh, time uh, ở đây cái style của cái um, chữ tôi đang để 12 và cái màu background ấy, tức là cái màu nền của phần mềm ấy, tôi đang để là màu đen đây black hoặc là custom thì đều là màu đen hết đó. sau đó là phần slab finding phần này thì các bạn không cần phải chú ý lắm đâu vì nó chỉ là một số cái thông báo một số cái hướng dẫn đây bạn có thể nhìn thấy là nó là principal description tức là một số cái mô tả nguyên tắc mà cái phần mềm Kibicos này nó quy định thôi <clears throat> phần ở, ờ, ở ờ, phần shortcut key nó là cái những cái từ viết tắt tức là những cái nút lệnh những cái phím tắt ở trong phần mềm thì các bạn có thể xem ở đây và các bạn có thể thuộc hoặc không bởi vì bình thường thì cũng có thể dùng các cái thanh công cụ ở bên trái này không cần phải nhớ phím tắt nhớ phím tắt thì nó sẽ giúp cho các bạn thao tác nhanh lên thôi đây là đây là cái đây là cái điều khoản sử dụng phần mềm Đấy. ok sang tab thứ hai đó là tab project setting đây thì ở đây có hai cái nút này đầu tiên là nút project information đó là các cái thông tin của cái phần mềm này thì ở trên cái ở trong cả cái bảng này chỉ có một thông số duy nhất mà các bạn cần phải chú ý và bắt buộc phải điền đó là phần nổi bật xanh này ground elevation này nó là cái ờ, cốt nó là cốt cao độ mà sẽ quy định rằng đâu sẽ là cốt mặt đất đó thì hiện nay mình đang để là cốt không không chính là cốt mặt đất đó các bạn sang tab floor setting ở đây các bạn có thể set đây ở đây các bạn có thể set các cái code của từng sàn một phần mềm Cubicode này các bạn phải set up khi bắt đầu vào một dự án các bạn bắt buộc phải set up các cái code cao độ của từng tầng này trước và sau đó các bạn mô hình ở trên từng cái cao độ cốt sàn này đó cái đây chính là cốt 00 mà nãy mà ở bên này mình vừa mới mình vừa mới chọn đây cốt 00 nếu như trong trường hợp mà các bạn uh, là cái dự án của các bạn ấy nó có cái cốt mặt đất ấy, nó không phải là không không mà nó là dương 0.5 mét chẳng hạn thì các bạn sẽ để đây là dương 0.5 mét, thì khi sang bên đây chỗ này nó sẽ là dương 0.5 m đó các bạn có các bạn có thể chèn thêm các cái sàn ở trong cái bảng này sau đó là nhập cao độ từng tầng vào đây đó ở dưới này thì nó là mác bê tông các bạn có thể điền ở đây trước hoặc là vào trong dự án chúng ta mô hình đâu chúng ta điền luôn mác cũng được không thì các bạn điền luôn mác bê tông ở đây phần móng thì mắc bê tông là bao nhiêu dầm mắc bê tông là bao nhiêu cột mắc bê tông là bao nhiêu các bạn có thể chọn ở đây đó chọn mắc mặc định cho nó ở đây đó sau đó là chúng ta sang tab bimodal bimodal thì gồm có ba cái group chính group đầu tiên là group IFC nó giúp chúng ta export import và và tính toán khối lượng cho cái các cái file IFC thì file IFC thì bạn nào chưa biết thì file IFC đó là một file sử dụng chung mà, mà các phần mềm BIM đều sử dụng cái các cái file IFC này ví dụ như là Revit hay Navisworks hay là hay là Archicad thì chúng ta làm xong chúng ta xuất nó sang file IFC và từ file IFC chúng ta mới nhập nó vào trong cái phần mềm Cubicos này. Đó. Thì phần BIM check model thì các bạn sẽ dùng nó để check các cái cấu kiện xem nó có va chạm hay xung đột với nhau hay không. Còn ở cái tab còn ở cái nút này thì các bạn sẽ xem các thông tin về cái file BIM đó, từng cái thông tin của từng cấu kiện hay là ID gì đấy nếu xuất từ phần mềm Revit sang phần này là phần xem khối lượng của các mô hình BIM đó còn cái group cubic model này là các bạn sẽ import và và export cái file cubicos này ra chúng ta có thể nhập ví dụ như là có người sẽ mô hình cái phần structure riêng có người sẽ mô hình cái phần architect riêng xong xuôi thì chúng ta có thể dùng file structure và và chúng ta đút vào trong cái file architect đó phần uh, à, setup picture này thì chúng ta sẽ chụp ảnh màn hình thôi ví dụ chúng ta đang quay um, quay như thế này chúng ta muốn chụp lại cái ảnh này à, chúng ta lưu thì chúng ta chụp thôi đó chúng ta sẽ lưu cái ảnh này vào thế thôi sang tab thứ tư đó là tab identify đây nó là tab identify thì ở group select này chúng ta ở cái group ở cái group select này chúng ta có cái nút select có nghĩa là chúng ta chuyển sang cái chế độ chọn ví dụ như là tôi muốn chọn cột chẳng hạn đó thì tôi để ấn vào chế độ select sau đó tôi kích vào phần cột tôi sẽ được chọn các cái cột đó các bạn chú ý là phần mềm Kivicos này ấy, các bạn chỉ có thể thao tác ở trên một loại ở trên một loại category có nghĩa là khi mà tôi kích vào cột này là tôi dí chuột vào cột thì, thì cột nó mới sáng tức là chúng ta chỉ có thể thao tác với các cái cấu kiện nằm trong cái phần là phần cột được thôi còn nếu mà tôi chuyển sang wall phần tường thì tôi lại chỉ thao tác được với những phần tường thôi tôi dí chuột vào phần tường thì nó lại sẽ sáng lên như này tức là chúng ta sẽ được quyền thao tác chỉ ở trong các, các cái từng loại không loại cấu kiện như này thôi à, ở đây có một công cụ hỗ trợ chúng ta select nhanh hơn đó là công cụ này đó công cụ batch đó chúng ta có thể chọn tất cả tường một lúc ok đó các bạn thấy đấy hoặc chúng ta chỉ chọn hai loại tường này thôi đấy mà chúng ta không chọn hết những loại này là chúng ta không chọn này tiếp theo là công cụ draw ở đây chúng ta có thể à, vẽ theo cat line flat line hoặc là vẽ theo đường cong đường thẳng đường vuông ở đây hoặc là vẽ theo những cái quy định hoặc là vẽ theo ờ, một số cái tính năng khác của phần mềm Cubicos thì cái cái vẽ theo đường cái vẽ theo đường két này này thì các bạn phải import file két vào nhá các bạn import bằng cách này này đó nhập nhập cái file két vào này nhập cái file két vào đó nhập cái file két vào rồi các bạn vẽ ở trên cái nền file két này sang cái group modify thì nó như là một số cái thao tác ở trong các cái phần mềm khác thôi extend hay trim hay xoay hay move hay là break hay merge nghĩa là phá khối ra hay nhập khối vào mirror là <coughs> mirror là là đối xứng align cái align này thì giống như là align ở trong phần mềm kết thôi speed là cắt sẽ dùng cho khi bạn cắt dầm cắt sàn nó rồi enclose là các bạn sẽ dùng nó để đóng một cái đường vẽ khép kín sau đó là bây giờ đến phần manage draw thì ở đây là sẽ dùng toàn bộ cái group này sẽ dùng để manage cái phần bản vẽ mà tôi import vào đây các bạn có thể để để ý thấy là các cái nút này năm cái nút này tương ứng với cả những cái nút ở đây relocate này ở đây cũng có relocate này đó hay là scale drawing thì đây cũng có scale drawing này đó nó chỉ là những cái công cụ để tôi làm việc với cả là file két thôi sau đó là đến phần identify ở trong cái ừ, tab identify này các bạn chỉ cần chú ý hai thứ đó là phần identification option đó là phần chúng ta sẽ thiết lập cài đặt một số cái sự nhận dạng của phần mềm Kivicos đối với cả cái file két cái này thì vào trong dự án tôi sẽ trình bày cụ thể và cái thứ hai đó là cái là cái element schedule đó là cái ví dụ như khi mà các bạn à, làm về phần à, cửa đo hay window ấy, thì các bạn có thể import một cái bảng các cái bảng liệt kê về cửa sổ hoặc cửa đi vào đây thì phần mềm Kibicos sẽ hiểu là thì phần mềm Kibicos sẽ hiểu sẽ tự động hiểu những cái cửa nào chúng ta vẽ ở đây nó tên là gì và nó kích thước bao nhiêu và đến ờ, phần cuối cùng đó là phần vẽ phần này phần này thì các bạn có thể thấy là đối với mỗi một cấu kiện chúng ta sẽ có một số thanh công cụ khác nhau khi tôi tích vào một cái công cụ vẽ nào đó ví dụ như công cụ vẽ cột thì các cái group select draw modify manage drawing và identify là giống hệt nhau chỉ có phần cuối này là khác nhau đó là phần nó đi theo từng cái loại thao tác từng loại cấu kiện mà chúng ta vẽ đấy nếu tôi ấn cột thì nó sẽ ra cái này mà nếu tôi ấn tường thì nó sẽ thì nó sẽ lại ra cái này đó nếu tôi ấn dầm thì nó lại chọn một loại dầm thì nó lại ra cái khác đó những phần này là giống nhau thì khi đi vào dự án thì tôi sẽ chỉ cho các bạn biết là từng công cụ này sẽ vẽ đối với từng loại cấu kiện này là như thế nào tiếp theo là sang cái tab draw tab draw này là tab vẽ thì phần select này nó cũng giống như thế thôi phần draw này nó cũng giống như thế thôi modify thế thôi ba cái mục này là tất cả là ở hai cái là ở hai cái tab này là đều giống nhau nó chỉ có ở cái phần cuối này là khác nhau thôi ví dụ như cái tab draw này là dùng để vẽ và hiệu chỉnh những cái cấu kiện mà chúng ta đã vẽ ừ, ví dụ như là đối với phần cột thì các bạn có thể thấy thanh công cụ ở đây nó đã được đổi tên là cột và đây sẽ là những cái thao tác đối với cột đó hoặc là nếu để là tường thì thanh công cụ ở đây nó sẽ thay đổi là những cái công cụ đối với tường đó tiếp theo là đến cái phần advance advance này thì à, các bạn sẽ có cái nút copy by floor tức là các bạn vẽ xong tầng 1 các bạn muốn copy lên tầng 2 ví dụ như tầng 2 gần giống tầng 1 thì các bạn không cần phải mô hình lại mà các bạn sẽ copy từ, từ tầng 1 lên đó các bạn sẽ chọn các loại cấu kiện này và các bạn sẽ copy lên to other floor tức là lên một cái sàn khác đó join này là để nối các cái loại cấu kiện với nhau <clears throat> major distance là là cái công cụ là dim của chúng ta đấy là công cụ dim là chúng ta dim đó 1125 đó công cụ ờ, ở đây có một cái công cụ khá quan trọng đó là công cụ này công cụ convert là element thì khi chúng ta có thể convert các cái loại cấu kiện chúng ta có thể convert các loại cấu kiện ví dụ ở đây là tôi có phần dầm đây phần dầm mà tôi muốn convert nó thì tôi sẽ kích chọn một hoặc nhiều gì đấy và tôi convert element đó đó là đây nó đang là dầm bình thường tôi có thể convert nó sang một loại khác đó là loại raw beam tức là dầm dưới móng thì dầm dưới móng và dầm tầng trên sẽ khác nhau đúng không từ cái mặt chịu lực cho hay là cho đến cái mặt khối lượng chúng ta sẽ không tính toán khuôn đáy của phần ground beam đó mức cần convert sẽ có tác dụng như vậy và phần advanced này thì các bạn sẽ dùng các bạn hầu như cũng sẽ không dùng nhiều lắm đâu các bạn có thể là như tôi là tôi hay dùng cái phần show direction đây nó là nhìn là sẽ sâu ra cái hướng của cái cấu kiện tức là đây là một cái dầm thì chúng ta cần phải biết đâu là đầu dầm và đâu là đít dầm đâu là cái start này và đâu là cái end ấy, của cái dầm đó chúng ta cần biết cái này để mà chúng ta hiệu chỉnh cái này cho nó chuẩn đó còn đây các bạn có thể ờ, tìm các cái cấu kiện này đó search để tìm các loại cấu kiện ở trong cả một dự án lớn ví dụ thế sau đó là đến cái tab cuối cùng đó là đến đến cái group cuối cùng đó là group check các bạn sẽ dùng nó là là để check check các cái va chạm rồi check những cái um, lặp hoặc là những cái mà gọi là các cái cấu kiện vẽ mà bị trùng nhau đó thì như ở đây của tôi là không có một cái lỗi xảy ra hết còn nếu có lỗi xảy ra nó sẽ ra một cái bảng là những cấu kiện này là đang bị là overlap lên nhau ấy tức là đang bị đè lên nhau ấy là bị trùng ấy đó tiếp theo là đến tab view tab view này thì cái bài tiếp theo sẽ là một bài mà tôi sẽ nói riêng về cái tab view này tab view này thì ở đây chúng ta có thể ấn các thao tác cũng được hoặc không chúng ta có thể dùng các cái nút ở đây cũng được phần cuối cùng là là phần chi chi ở trong cái tab này nó chứa những thứ giá trị nhất của cái phần mềm này giá trị của phần mềm Kibicos này không phải là ở khoản dựng hình bởi vì dựng hình của nó mà mang ra đọ với Revit hay là mang ra đọ với Archicad thì thua xa cho nên là giá trị của nó nằm ở cái mục tính toán khối lượng đó thì cái group select này tôi không cần nói lại nữa ở trong cái group measurement ấy chúng ta có hai cái nút rất quan trọng đầu tiên đó là nút measurement setting đó là chúng ta sẽ xét tính chung cho từng loại cấu kiện và từng cái loại category ở đây đó, đó từ đến giờ tôi mở từ lúc tôi mở phần mềm đến bây giờ đã là khoảng 20 phút thì phần mềm sẽ tự động hỏi là ông có muốn xếp hay không thì tôi no <clears throat> thì đây các bạn có thể thấy từng loại cấu kiện của chúng ta sẽ có một số những cái nguyên tắc chung ví dụ như phần cột ở đây nó là phương pháp tính các cái ván khuôn theo dạng là ván khuôn định hình ấy. tức là như các bạn biết thì ở bên nước ngoài á, bán khuôn của người ta là bán khuôn định hình tức là nó có sẵn những tấm mà một mét nhân hai mét hay là hai mét nhân ba mét rồi nhưng ở Việt Nam ta thì không như thế vì thế nên là tôi để cái này về no not calculate có nghĩa là tôi không tính toán phần bán khuôn định hình mà tôi tính toán cho cái <clears throat> mà tôi tính toán là bằng tổng khối lượng đây calculate total quantities tôi tính toán tổng khối lượng bán khuôn chứ tôi không có tính ra phân đoạn hay là gì hết đó thì khi mà cái này mà tôi để không ấy thì những cái thông số ở dưới này là vô giá trị đây ví dụ như nếu mà bạn chọn cái này mà không phải là không ấy mà nếu là nếu mà là một đi đấy nếu mà các bạn có tính toán thì lúc đấy giờ cái chiều cao của mặt khung định hình này sẽ được nhập vào đây nhưng hiện nay tôi đang để là không tính toán đó tương tự như vậy thì ở đây sẽ có rất nhiều những cái tùy chỉnh phần này tôi sẽ nói chi tiết cụ thể ở các phần sau đó phần sàn này có rất nhiều cái cần phải chú ý này nguyên tắc tính toán và khấu trừ cho sàn này đó đến à, cái nút thứ hai đó là nút rules đó là những cái nguyên tắc nguyên lý khấu trừ giao cắt các cái cấu kiện với nhau ví dụ ở đây tôi chọn cái cột mà giao cắt với một cái dầm đó thì tôi có những cái nguyên tắc như sau đó các bạn có thể thấy nguyên tắc khi mà cột giao với dầm ở đây các bạn có thể nhìn thấy khấu trừ phần dầm từ ván khuôn của cột đó thì tôi đang để là khấu trừ khối lượng của dầm mà nó chiếm chỗ đó hoặc tương tự các bạn có thể cho cái slab mà nó giao với cái dầm đó nó giao với cái dầm thì bạn có thể thấy ở đây đó là khấu trừ phần thể tích của cái ground slab tức là cái phần sàn ở dưới sàn gọi là mình gọi là sàn ở dưới tầng 1 đó, hay là ở miền Nam gọi là sàn của tầng trệt đó, thì ở, đây nó có rất nhiều những cái nguyên tắc để để thiết lập thì tôi sẽ nói cụ thể ở trong những cái bài sau vì nó rất nhiều các trường hợp giao cắt cột giao dầm cột giao sàn cột giao tường dầm giao tường dầm giao sàn nó rất nhiều các trường hợp cái nút calculate này thì mọi người đã đều biết rồi khi ấn thì nó sẽ tính toán toàn bộ khối lượng của cả cái công trình tiếp theo là đến um, <clears throat> các cái nút uh, view này tiếp theo là đến các cái nút view này thì các cái nút view này thì mọi người đã ừ, được thấy khi mà ừ, tôi trình bày ở cái video trước ở cái video trước phần lock và unlock này thì nó cũng đơn giản thôi nó là khi mà tôi tính toán xong một cái loại cấu kiện nào đó mà tôi tránh cái việc bị thay đổi hoặc là bị chỉnh sửa nhầm vào khối lượng của nó thì tôi khóa nó lại hoặc tôi muốn mở nó ra thì tôi ấn mở nó ra nó đơn giản thế thôi <clears throat> và các bạn cần phải chú ý đó là ở phía dưới chân này là là chúng ta có ba cái tab modeling, bq và report đây là ba không gian làm việc khác nhau và các cái thao tác ừ, các cái thao tác chúng ta cũng sẽ khác nhau khi ở khi ở khi ở ba cái môi trường này môi trường đầu tiên đó là môi trường modeling chính là môi trường mà chúng ta vừa mới làm tất cả mọi chúng ta vừa mới nói vừa nói tất cả mọi thứ xong môi trường thứ hai là môi trường BQ nó là môi trường mà để các bạn thiết lập các cái bảng biểu để cho bảng BQ và thứ ba đó là cái môi trường report đó là chúng ta sẽ xuất toàn bộ khối lượng bản báo cáo thông qua cái phần này đó. đó các bạn có thể thấy chúng ta sẽ xuất khối lượng qua các cái phần này sẽ tùy chọn ở đây đây chúng ta sẽ tùy chọn ở đây đó xuất ra như thế nào chọn các cái loại thông số nào để mà xuất ra file Excel cuối cùng chúng ta có thể xuất nó ra file Excel và in Ok clip này cũng khá là dài thì các bạn đã hiểu được tổng quan về cái về các cái thanh công cụ của phần mềm Cubicode này tôi xin tạm dừng bài này ở đây bài sau tôi sẽ bắt đầu nói về chi tiết các cái công cụ của phần mềm